hôm nay đi câu bể đầu quá các bạn ơi đó mấy ổng ra bắt ghế đây ngồi câu luôn bắt đá câu luôn câu có món đục nè thế này chỉ có câu có đục thôi dính rồi các bạn ơi ôi cần ngu lờ này kéo phê vãi luôn á chắp lớn chắp lớn canh thấy cái đầm nó thấy cái thế ngay cá còn nhỏ quá má nhỏ vậy hàng gì nãy giờ nó phá ấy ấy ấy cả cắn chim à, còn còn mấy con nhỏ nhảy lên nữa nè Đây không được cái tráp này Hả cái tráp thả vô đầm nó phá đầm Ồ còn cá sơn không à Đợt này nó ra cá sơn không à Có đâu ừ, Cua nữa nè Lấy cái vỏ giùm ơi Ừ Ờ, không? Ờ. Ừ. sao ờ xài đóng mà ừ. đóng ừ đóng đóng ờ, thu thu lên rồi thu lên rồi ý không cái vỏ kia kìa nên nó bò ra cái vỏ uh, cái vỏ đó cái vỏ cái tay quay màu đó kiền không ừ. tí nữa me mấy con bự anh bắt hết cái đối quá trời dạ. nè cái đối nãy nhiêu mấy chục đó hay là à quá trời cả mấy công quá trời cái nâu đầm này nhiều mà ít à, nhỏ bao nhiêu cho mẹ hết không có đường rồi đường đẹp đó đừng chọt tay vô anh chọt đi anh nói đừng có chọt tay vô cái đối bự bự bự không ha đã ha mà mập ha khoảng uh, ờ, cái đối mập quá trời nữa xuống cái đối bự dữ ha ừ. bự bự không đẩy đâu em để ủa cá kèo nó không nó nó nó ra đêm mà cá kèo ra đêm mà không thể hả cá kèo ra ban đêm mà đây có bóng cá xe nó bị rách rồi cắt giá nó đổi bự thì không à. hợp ú còn cua nha còn mấy con nữa làm này cua nhiều mà lối gì có thả hả thả thêm giống hả có nhưng mà tại cái môi trường nó tốt mà chà nhiều thả đây được á hả hả nè giờ tôi làm ăn cái này cho khỏe có câu cua kéo ấy gì. không à? hả có một con cua thịt nào cũng được một con thôi không được ủa sao chị ạ sao không ăn cơ gạch phải có một con cho vợ có có chiều gì ngoại những à, gì còn lại là cua gạch cũng được hiểu không bông vợ nó chữa được sốc mặt luôn có tôm nè nào câu tôm không có tôm đất có mấy con nè có tôm đất có ờ, ra à, mấy con ra tôi có đài cá chả hấp tí từ từ đi cầu mình ừ thoải mái cho đi bộ về mình <laughs> không quên đây nè đầm mình nãy đi bộ về mình mới ghê nha thế hả con tìm hiếm một con cua thịt nhá có có ừ còn lại là cua bình đại là ngon Cua rồi cua phải nhậu chứ có đâu cho con mới <laughs> trường nhà thôi chỉ có mình tôi đàn ông à ở dưới rủ bạn ấy, lớp mua lại 10 kg á mua xong rủ em qua nè à, ông ơi bên vào đuổi cho là đừng hết lấy em hai ký cá đối nha con này là cá trớn nè cá đối trớn nè cá trớn nhiều loại vậy đâu nó con đây nó giống giống giống giống cá đối á giải nhuyễn hơn giống giống cá đối nhưng mà nó nó nó lại ngon hơn ngon hơn ờ, cái mỏ nó khác ừ, ừ, ừ. chụp tao lưỡi cá mỏ cũng giống giống chứ rồi cũng là nó dòng họ nó con đuôi cá con nhiều khi đọc con cá đó cái đó cái đó gì? Con mua hai